<clears throat> Hello, xin chào tất anh, anh chị và các bạn. Ở trong buổi tối nay chắc là Dũng có khoảng độ 15 ờ, phút để chia sẻ với anh chị em và các bạn đó là tâm lý thị trường chứng khoán đang ở đâu. Có lẽ trong ờ, hai ngày vừa qua chúng ta thấy là thị trường đã có những cái gì ạ? Những bước để biến động tâm lý dao động. Ở hôm qua thì một số anh chị em thấy rằng là cũng rất là lo lắng là không biết là thị trường có điều chỉnh mạnh hay không. Thì hôm nay thị trường lại tiếp tục tăng vậy à, tâm lý thị trường đang ở đâu thì à, trước khi mà chúng ta nói về thị trường đang ở đâu thì có lẽ chúng ta sẽ khảo sát xem là tâm lý mà nhà đầu tư hoặc là tâm lý thực tế này của chúng ta đang ở đâu thì anh chị em nào đang có mặt chúng ta sẽ khảo khảo sát được không ạ chúng ta khảo sát để chúng ta nhìn xem là thực sự là mọi thứ thị trường đang diễn ra đang làm gì để chúng ta biết rằng là nếu những cái khảo sát như vậy chúng ta biết thị trường đang làm gì thì chúng ta có thể là đưa ra những cái góc nhìn một cách khách quan hơn ạ đúng không cách nhìn khách quan hơn đầu tiên là bao nhiêu chị em sẽ có một cái tư xu hướng là thị trường tiếp tục đi lên trong thời gian tới và chúng ta vẫn còn rất nhiều cơ hội thì có thể comment số 1 còn ai là thấy cảm giác là tiêu cực thì comment số 2 và ai cảm giác là thị trường thì à, có thể là tiếp tục tích lũy đi ngang thì comment số 3 tức là nếu chúng ta thấy là còn cơ hội còn cơ hội thì chúng ta comment số 1 đúng không Giờ chúng ta nghĩ là nếu mà đang hưng phấn thì comment số 1 còn nếu chúng ta nghĩ là thị trường đang tích lũy thì à, đang xu hướng nó không được tốt thì comment số 2 và nếu chúng ta nghĩ rằng thị trường nó là gì ạ à? nó là không tốt thì comment số 3 thế được rõ ràng chúng ta đang nhìn thấy ở đây là phần lớn chúng ta đang à, comment số 1 mang tính chất là rất là à, chúng ta đang có một cái tâm lý rất là cảm giác là rất là hưng phấn bởi vì phần lớn cũng tin chắc là cũng đã có rất nhiều anh chị em đấy ạ đang có lợi nhuận và thậm chí lợi nhuận rất cao à, bao nhiêu chị em là chúng ta đang gì ạ đang sử dụng margin trên 50 phần trăm comment số 4 đúng không ạ trên 50 phần trăm thì comment số 4 tức là chúng ta có thể 50 phần trăm lớn hơn bằng 50 phần trăm comment số 4 ạ điều này để chúng ta sẽ nhìn được tất cả những bức tranh sau đó chúng ta sẽ phân tích toàn bộ những cái gì ạ ok đã có một số anh chị em đã sử dụng trên 40% margin ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là, là uh, thực tế là cái khảo sát này để cho chúng ta biết rằng là đã có một cái điều gì đó uh, mà chúng ta thấy là một là chúng ta đang có lãi đang có lợi nhuận hai là chúng ta đang muốn gì ạ đang muốn là, là tiếp tục có lợi nhuận nhiều hơn ở đây nó có hai dạng tâm lý à, tâm lý thứ nhất là cái nhà đầu tư chúng ta là đang có lãi rồi đang có lãi lớn thì muốn là tiếp tục lãi nữa đúng không đang có lãi lớn là chúng ta tiếp tục lãi nữa giả sử như là bạn Trần Quang Minh à, Trần à, đúng rồi Trần Quang Minh ạ bạn lãi được 170 phần trăm ờ, xin chúc mừng bạn cái thứ hai là gì ạ các anh chị em thấy được là chúng ta đang bị lỗ đúng không đang bị lỗ hoặc là chưa lãi lắm thì chúng ta nhìn vào những anh chị em lãi chúng ta mong muốn là sẽ làm sao để giống như họ tức là phải có lãi nên chúng ta cũng cố gắng là xem là những nhóm cổ phiếu nào chạy tăng thì để chúng ta mua vào đúng không những mới hôm trước thì những cái cổ phiếu dòng gì ạ à? dòng ờ, đầu tiên dòng thép ờ, nó lên thì chúng ta cũng không quan tâm nhiều lắm sau đó thì đến dòng ờ, ngân hàng nó lên thì lúc đó chúng ta thấy là nghi ngờ rất là cao và dần dần thì dòng gì ạ à? dòng chứng khoán nó lên thì bắt đầu chúng ta thấy tự tin hơn và khi mà chúng ta thấy dòng chứng khoán có lợi nhuận thì hôm qua chúng ta lại mua gì ạ à? thấy là dòng bất động sản lên và rất nhiều rút kín rút hở thậm chí là trong nhiều thứ họ gì à? hô mua mua mua nghĩa là chúng ta mua vào đúng không bạn uh, bùi uh, bùi gia không biết là tên thật của bạn đi bạn là gì thì bạn cũng được chỉ 135 phần trăm thế thì cái quan trọng là gì ạ ờ, nếu mà Dũng nó nhớ câu câu chuyện cách đây khoảng độ một tháng đúng không trước một tháng thì phần lớn anh chị em có lợi nhuận khoảng độ dưới 50 phần trăm đúng không dưới 50 phần trăm khoảng ba khoảng 30 phần trăm trở lên 30 đến 50 phần trăm trở lên như Dũng có nói rằng là sau một thời gian nữa thì phần lớn có thể số đông là sẽ có thể lợi nhuận 6 70 phần trăm nhiều hơn thì câu chuyện ở đây rằng là khi mà chúng ta có lợi nhuận đó, thì quan trọng nữa là chúng ta bắt đầu xông lên đúng không chúng ta xông lên để mong muốn là chúng ta gì ạ tận dụng được tất cả những cơ hội tận dụng được tất cả những cái à, điều kiện uh, tốt nhất của thị trường thì đó là lý do vì sao chúng ta thấy là mọi thứ nó tiếp tục uh, chúng ta cảm giác là mọi thứ sẽ tiếp tục uh, tăng nữa uh, chúng ta đặt ra một cái câu hỏi như thế này để chúng ta sẽ biết rằng là uh, bình thường một cái cổ phiếu mà nó tăng như cổ phiếu BPS à, VPB đúng không VP Bank tức là VPB uh, à, ngân hàng uh, Việt Nam Thịnh Vượng nếu anh chị em cứ đơn giản đó là cổ phiếu tăng khoảng độ đôi mươi phần trăm thì không sao cả nhưng nó lên đến một trăm phần trăm hoặc là nhiều hơn một trăm phần trăm thì cái việc mà cổ đông cổ đông tức là những người cổ đông mà sở hữu cổ phiếu đó thì họ làm cái gì để ra lợi nhuận như vậy họ làm gì ra lợi nhuận như vậy không ạ nên có đỏ họ sẽ gì ạ sẽ có kế hoạch bán ra chúng ta nhìn đến những cổ phiếu Vip banh tự nhiên nó lên mạnh như vậy thì họ sẽ có kế hoạch bán ra và chúng ta cũng nhìn thấy rất nhiều các cổ phiếu nhà đầu tư lớn họ cũng có kế hoạch bán ra nên về cơ bản thì chúng ta sẽ thấy rằng là những cái cổ phiếu mà được gì ạ à, được chủ tịch hội đồng quản trị người ta đang nói trên trường á, trên nói trên diễn đàn một lần người ta bán ra thì chúng ta cần phải giảm bớt tỷ trọng đi bán ra đúng không thay vì chúng ta lại gì ạ à, vì lần trước chúng ta gì ạ à, vì lần trước chúng ta không đủ tự tin chúng ta bám vào thị trường nên lần này chúng ta gì ạ chúng ta sẽ thấy là vui vui vì đầu tiên chúng ta có lãi một chút và bây giờ chúng ta lại có lãi mua là thắng mua là thắng bán là mất tiền nên chúng ta gì ạ vẫn muốn là mua tiếp một vài cổ phiếu như hôm qua các bạn là, là mua tiếp hòa phát hay là mua tiếp cổ phiếu gì ạ mua tiếp cổ phiếu uh, ờ, ờ, uh, HSG đúng không nếu các bạn có nhớ là hôm qua chúng có nói là HSG hay là Hòa Phát có có nhiều khả năng nó tăng vào phiên hôm nay không ạ đúng không bạn như thời nhớ không ạ tức là cái cái việc mà HPG do Hòa Phát á, và một nó có thể tăng một vài phiên trong thời gian tới đó là chuyện rất bình thường đúng không đúng không nó là rất bình thường nhưng cái quan trọng là tại sao chúng ta lại biết cái điều đó bởi vì cái giai đoạn cuối của chu kỳ khi mà chúng ta đang bán ra rồi nó tiếp tục lên tiếp tục lên thì mọi người thấy là cảm giác là có lỗi và nếu mà ông Dũng này ông nói là bán ra thì ngày mai nó lên nữa thì bắt đầu chúng ta sẽ có những cái câu hỏi mang tính chất là không được tích cực lắm nhưng thực tế là Dũng đã biết rằng cái việc nó lên là vẫn là lên thậm chí là nó có lên với khối lượng lớn và tăng mạnh nữa khác nó tạo ra những khoảng trống những cái câu chuyện ở đây là này nếu chúng ta không thoát ra không là thoát ra cùng với gì ạ à, cái big boy hay là những người mà chúng ta gọi là những nhà tạo lập thì chúng ta bị áp lực rất là lớn anh chị ạ chúng ta sẽ bị áp lực rất là lớn nếu trong giờ ngày mai nó điều chỉnh mạnh chúng ta bị áp lực không ạ chẳng hạn hôm nay chúng ta chưa bán ngày mai chúng bán và không vì một lý do nào đó thị trường trước khi mà nó kết thúc chu kỳ thì có thể nó sẽ tạo ra một cái đợt điều chỉnh mạnh nên chính vì vậy chúng ta gì ạ không những vì chúng ta đang căng căng ở tâm lý trong phiên hôm nay nên chúng ta sẽ bán vào phiên ngày mai nếu ngày mai thị trường được mạnh câu chuyện nó chỉ đơn giản như thế thôi ạ đây là tâm lý mà anh chị em cần phải biết nên chính vậy nếu chúng ta đã bán và chốt một phần lợi nhuận rồi giảm bớt cái tỷ trọng để chúng ta không bị căng cứng về tư căng cứng về margin anh chị em ạ à, chúng ta không bị căng cứng về margin ở trong đoạn này thì hãy để cho margin chạy và hãy gì ạ hãy thu lại phần vốn của mình chứ không phải là hãy cho margin tăng nhiều hơn để mình có hiểu không ạ thực ra cái chương trình này đang nếu mà dạy chi tiết thì tối hôm nay trong chương trình rồi là đầu tư những nhà vô địch chúng sẽ phân tích từng ly từng tí từng các chiến lược bán cho những cái học viên của mình đó là cách chúng ta có rất nhiều chiến lược bán khác nhau chứ không phải là chúng ta cứ đưa ra target là cổ phiếu này lên cái vùng này bán chưa thực ra đầu tư để đưa ra target để bán chưa thực ra nó không có kết quả đâu ạ bởi vì thực tế là chúng ta không thể biết target cổ phiếu đang ở đâu có thể cổ phiếu target nó lớn hơn cái giá mà nó tăng chúng ta rất nhiều nhưng có thể do một lý do nào đó thì nó không đạt được target chúng ta đưa ra nên dẫn đến chúng ta gì ạ chúng ta kỳ vọng là chúng ta chết nên ở đây Dũng muốn nói anh chị em đó là gì ạ nếu chúng ta đang có lợi nhuận cao thì hãy gì ạ giảm bớt tỷ trọng còn nếu anh chị em nào chưa có lợi nhuận đúng không chưa có lợi nhuận cũng không sao cả thì hãy kiên nhẫn đợi xem là những cái cổ phiếu hôm trước chúng nói là những cổ phiếu gì ạ Nam Long nó cần phải tích lũy thêm nó mới chạy được hay là cổ phiếu gì ạ cổ phiếu DXG nó test và nó cần phải tích lũy lên nó chạy được vì sau những chu kỳ đó anh chị em nhé sau những chu kỳ đó nó sẽ tái tích lũy lại sẽ tái tích lũy lại và nó sẽ cho chúng ta những cái cơ hội cuối cùng để chúng ta mua vào chứ không phải là chúng ta nhìn thấy cả thị trường ông nào cũng nói là lên ông nào cũng nói là tốt ông nào cũng thấy hô hào nhau và nếu anh chị em làm ở công ty chứng khoán hoặc là đến một công ty chứng khoán nào thì chúng ta thấy là chúng ta nhìn thấy điều gì ạ hôm nay chúng ta nhìn thấy điều gì ạ anh chị em muốn biết không ạ có thể comment đấy ạ tại vì chúng ta còn khoảng 3 phút nữa tôi sẽ gì ạ hôm nay chúng tôi chỉ nói vì cái thời gian nó quá ngắn nên giúp chỉ nói cho chúng ta một cái cách để mọi thứ chúng ta có thể chuẩn bị trước thôi ạ chúng ta có thể nhìn thấy đấy chưa còn thị trường mà nó đạt đỉnh ấy, thì nó cần phải phân phối ít nhất từ 3 đến 5 lần ít nhất từ 3 đến 5 lần đúng không nên cái quan trọng là có những cái đợt nó giảm rất là mạnh nên nó, chúng ta gì ạ vì chúng ta không bán cổ phiếu ra trước đó chúng ta không bán giảm dần cái tỷ trọng nên chỉ cần một phiên rũ mạnh thôi là chúng ta gì ạ là đi hết toàn bộ cái lợi nhuận mà chúng ta có được đặc biệt là nếu anh đang chị em nào đã đang đầu tư 37 nha 37 thì hãy nên giảm bớt tỷ trọng đi nếu đã đầu tư 37 thì giảm bớt cái tỷ trọng margin xuống ít nhất là còn 11 ở dưới 11 xong dần dần chúng ta giảm bớt đi Dũng nếu anh chị em bảo là chúng ta lại tiếp tục quay margin thì trong trường hợp như thế này anh chị em sẽ biết là nếu 37 chỉ một phiên giảm khoảng 7 phần trăm thôi ạ thì tài khoản chúng ta có bị có thể bị mất nha có thể bị mất nha có thể bị mất đến 6 đến 70 phần trăm đúng không ạ có thể bị mất 6 đến 70 phần trăm lợi nhuận Đấy chưa 6 đến 70 phần trăm lợi nhuận nên đây là cái cái câu chuyện chúng ta cần phải biết tại vì Dũng biết rằng là bắt đầu hưng phấn hôm qua Dũng đã nói một lần rồi khi mà chúng ta hưng phấn đó là hưng phấn thì cái cái gì ạ khi mà hưng phấn cảm xúc lớn thì cái trí tuệ nó đi xuống trí tuệ nó đi xuống mọi thứ đi xuống nên hôm nay các bạn chỉ nếu trong room mà Dũng chia sẻ đó là gì ạ tức là mọi người muốn mua muốn tham gia cổ phiếu thì Dũng có một cái câu comment là đợi đợi để gì ạ tức là chúng ta không mua nữa mà chúng ta không tham gia nữa đợi đợi một để cho một số cổ phiếu chạy nhưng chúng ta cũng đợi để cho thị trường chạy nốt nhưng chúng ta cũng có thể đợi để cho một số các cổ phiếu tích lũy khác và tích lũy xem là thực tế thị trường nó phản ứng như thế nào với cổ phiếu chúng ta có mua vào hay không thì không phải là cứ là mọi thứ nó đang gì ạ à, nó đang nhảy cóc là chúng ta mua vào đúng không không nhảy cóc chúng ta mua vào mà chúng ta cần phải đợi xem là cổ phiếu đã tích lũy đủ hay chưa cái nhóm dầu khí hay là nhóm khác tới đây nó cứ chạy nó chạy ở cuối chu kỳ nên cái những cái con những cái con mà mà nó ở cuối đàn á ờ, con vật ở cuối đàn thì thường thỉnh thoảng nó sẽ bị ăn thịt chúng ta thấy là những cái con gì ạ à, những cái con bò non hay là những con bò già hay là những con bò què á, thì thông thường là nó sẽ bị sư tử hoặc báo ăn thịt bởi vì nó chạy cuối đàn nó giống như cổ phiếu mà cuối đàn là cũng có thể bị ăn thịt nên chúng ta lưu ý cái điều đó mọi thứ nó trở nên rõ ràng thì chúng ta không thể bị ăn thịt nên nếu anh chị em đã theo dõi kênh của Dũng á, thì do sát tại vì hôm nay tôi nghĩ là hôm nay thời gian nó không có có nhiều nên Dũng dành thời gian ngắn để hướng dẫn anh chị em nhưng trước khi mà nói về kết thúc trong cái chương trình hôm nay thì Dũng muốn nói anh chị em này này nếu anh chị em đến các công ty chứng khoán hoặc là theo dõi một số trong cái nó họ nói chuyện nhau thì hôm nay họ nói rất là rôm giả bởi vì tiền khách hàng họ đang lãi đúng không họ nói rất là rôm giả đúng không chúng ta nhìn thấy không ạ ai trong công ty chứng khoán ai đến công ty chứng khoán chúng ta sẽ biết họ đi với cái trạng thái năng lượng rất là đỉnh cao chúng ta nhìn thấy ngôn ngữ cơ thể họ quan sát ngôn ngữ cơ thể họ đi rất là bay bổng chúng ta thấy không ạ có ai nhìn thấy không ạ bản thân chúng ta cũng tương tự như vậy đúng không bản thân chúng ta cũng đi rất là bay bổng xin lỗi ạ ok đấy thì ờ, chúng ta sẽ thấy rằng là đấy là những cái mà chúng ta có thể nhìn thị trường nó như vậy đấy ạ nên sau đợt này nó giảm nó lại kéo lên nhịp nữa sau đợt này đã giảm nó kéo lên nhịp nữa nên chúng ta thấy là cứ ở trên đỉnh ở ờ, trên đỉnh nó sẽ rũ rất mạnh biến động rất mạnh biến động rất mạnh mất hàng lại có hàng mất hàng có hàng nhưng tuy nhiên thì ờ, nói như chuyện thôi nhưng chúng ta sẽ gì ạ đợi Dũng phân tích một cái video về đỉnh về thị trường nếu thị trường cho phép thì uh, sáng ngày mai hoặc trưa ngày mai Dũng sẽ làm một cái video để giúp chúng ta nhìn nhận ra khi nào thị trường đạt đỉnh đúng không ạ một lần nữa thì xin cảm ơn tất cả anh chị em đã theo dõi cái chương trình ngắn của Dũng trong buổi tối hôm nay chúc chúng ta có một buổi tối thật nhiều niềm vui về cơ bản Dũng đang nói về gì ạ cái cảm giác cảm xúc chúng ta để chúng ta nhận diện ra mỗi khi mà chúng ta có cảm xúc ở góc độ này nên hôm nay rõ ràng là số lượng lớn anh chị em đang hưng phấn tuy nhiên thì uh, thị trường sẽ không bao giờ kết thúc một cách nhanh chóng nó cần nhiều nhiều thời gian để phân phối nên chính vì vậy thì để lo lắng quá chúng ta cũng không nên lo lắng quá nhưng ít nhất là chúng ta cũng sẽ biết rằng là mọi thứ nó đang diễn ra như nào để chúng ta có thể kiểm soát được nó ok xin cảm ơn rất nhiều và hẹn gặp lại chúng ta vào những chương trình tiếp theo chúc các anh chị em buổi tối thật nhiều năng lượng xin cảm ơn